cũng như là tôi sẽ test tính năng của bếp cho các bạn xem đây là ngoại thất bên ngoài của bếp thì ở phía bên dưới bếp á nhân viên bên cửa hàng chúng tôi sẽ bọc dưới để che chắn lại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 nói luôn đi ủa có lẽ lẻ gì hả? cái vừa à, cái vừa bảy hả ừ vừa bảy lẻ lẻ lẻ vậy hả ông xảo ông ơi mười lăm mười lăm không hai mươi bảy vậy thì tôi còn khối ba ngàn thì đưa ba ngàn đây cứ suy nghĩ là 20 đi đưa ba ngàn tao giữ đi tao có hai ngàn lẻ nè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 mà nó sẽ cho chúng ta cái nhiệt độ khác nhau ở đây sẽ có tính năng hẹn giờ của bếp nướng đây thì các bạn có thể chỉnh tối đa là 15 phút thì tôi sẽ giảm về một phút thôi để mà thử tính năng hẹn giờ của bếp nướng cho các bạn xem thì để mà khắc phục vấn đề về pin á như nãy tôi đã nói á khi mà các bạn mua biết được cái hàng chúng tôi á các bạn sẽ được tặng kèm ở đây là bộ pin sạc thì nó sẽ bao gồm ở đây là một cái pin sạc như này đi kèm với nó đây là một ổ cắm sạc với cái đoạn dây dài 3 mét thì cái tuổi thọ của pin này nó sẽ vào khoảng từ 3 đến 4 năm mỗi khi mà các bạn sạc đầy pin đó các bạn sẽ có thể sử dụng được khoảng từ 2 đến 3 tháng đây bếp nướng nó đến một thời gian hẹn giờ đây thì cái thời gian sạc pin của chúng ta nó sẽ là 18 tiếng các bạn có thể để sạc qua đêm hoặc là các bạn vừa sạc vừa sử dụng vừa được đây bếp bên phải đã khóa ra sau tính năng nước cạn nồi chị phải gửi đâu đây bếp nướng cũng đã ờ, khóa ra đây sau cái thời gian hẹn giờ đây còn để mà các bạn nhận biết á, khi mà các bạn sạc pin á, để nhận biết là khi nào pin đầy á, các bạn có thể quan sát đèn hiển thị cho cắm sạc <clears throat> khi mà đèn hiển thị ánh sáng màu xanh ở đây thì có nghĩa là pin đã đầy rồi thì lúc đó các bạn nên ờ, rút <clears throat> sạc ra đây cái bên trái đã khóa ra đây cho tính năng nước cạn nồi còn để nhận biết đó, <clears throat> là khi nào pin yếu á các bạn có thể chú ý lắng nghe vào cái đánh lửa của biết. khi mà các bạn nghe tiếng gì đánh lửa nó chậm và nhỏ những nhịp lửa đây thì cũng có nghĩa là pin đã yếu rồi thì khi đó các bạn cũng nên cắm sạc vào để mà chúng ta sạc pin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 phía trước như thế này đây ở bên hông á, thì sẽ làm sẵn một cái đầu dây chờ đầu dây chờ bên hông đây để cho các bạn có thể cắm cái ổ cắm sạc vào để mà chúng ta sạc pin thì uh, tiếp theo á, tôi sẽ nói về những cái ờ, tính năng của bếp đầu tiên ở đây sẽ có tính năng hẹn giờ của cả hai bếp nấu đây đây tôi sẽ mở lên đây nó sẽ có đèn hiển thị uh, hai bên bếp đây hiển thị ở bên tay trái là hẹn giờ bếp bên tay trái và hiển thị bên phải là hẹn giờ bếp bên, bên tay phải đây thì giờ tôi sẽ hẹn giờ bếp bên tay phải cho các bạn xem các bạn có chỉnh cái thời gian hẹn giờ ở đây á, tối đa là lên đến được 90 phút thì ở đây á, tôi sẽ chỉnh một phút thôi để thử chức năng hẹn giờ bếp bếp bên tay phải cho các bạn xem ở bên trái sẽ có chức năng nấu cơm à, nấu nước sôi nấu cơm và nấu cháo đây hàng đầu tiên nấu nước sôi ở trên nấu cơm và cuối cùng là nấu cháo thì ở chức năng nấu cơm nấu cháo này á ở ờ, cái hàng ở giữa tính năng nấu cơm á thì bên Nhật họ sẽ có một cái loại nồi chuyên dụng để mà nấu cơm ở trên bếp ga nhưng mà loại nồi đó ở Việt Nam á, thì tôi vẫn chưa được thấy nhập khẩu mà khẩu về nhiều nên là khi mà các bạn sử dụng ờ, tính năng nấu cơm á thì các bạn nên lựa chọn những loại nồi như thế nào nếu mà nhà chúng ta có nồi áp suất á, thì các bạn nên lựa chọn nồi áp suất sử dụng để mà sử dụng còn mà không có nồi áp suất á, thì nên lựa chọn những loại nồi mà có ờ, đáy dày một chút thì nó sẽ cho chúng ta cái độ chính xác hơn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 sẽ có tính năng rang xào đồ khô đây các bạn ấn và giữ khoảng từ 3 đến 5 giây đây khi đèn sáng đỏ như thế này thì ở điều kiện bình thường que cảm biến ở giữa này <clears throat> nó chỉ chịu được nhiệt độ lên đến là 250 độ thôi thì biết nó sẽ tự động khóa ga nên là khi mà các bạn rang xào những món ăn mà các bạn cần đến nhiệt độ cao á, thì các bạn phải kích hoạt tính năng rang xào này lên thì khi đó cái que cảm biến này á, nó sẽ chỉ nhiệt độ từ hai trăm rưỡi lên đến 300 độ lúc đó các bạn sẽ có thể đang xào thoải mái mà không có vấn đề nhiệt độ sẽ bị kìm hãm lại số 134 thì uh, ờ, tìm không thấy rồi để tìm số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 và khi mà các bạn nướng xong rồi á, thì các bạn vệ sinh á, nó sẽ được dễ dàng hơn mình bán thì mình giao còn bảo hành thì đem tới shop đó là quy định từ đó giờ rồi biết tôi đã khóa ra sau ờ, cái tính năng ờ, nấu nước sôi bây giờ không có thở thì ở thì ở tính năng nấu nước sôi này á nếu gọi chính xác hơn á thì thì đây sẽ là tính năng hâm bây giờ anh muốn sửa liền thì anh đem tới ngộ gì thì uh, đây gọi chính xác là tính năng hâm bảo hành thì khách phải đem tới khách muốn bảo hành thì khách phải được thì đây là tính hâm khi mà các bạn ờ, để và sử dụng để hâm ờ, thức, thức ăn nguội á khi mà các bạn ờ, bắt lên bếp đây chúng ta lựa chọn cái năng hâm này thì bếp sẽ nấu khi mà các bạn nấu lên rồi á nó sẽ tự động hâm khoảng một phút thì nó sẽ tự động khóa ra lại nên gọi chính xác hơn là tính năng hâm thì đối với cái dòng bếp nhật này á